Chắc các bạn cũng đã thấy cái tai nghe này của các ca sĩ, nghệ sĩ trình diễn ở các chương trình lớn thì các bạn không biết được là tác dụng của nó dùng để làm gì. Tai nghe này là được thiết kế theo kiểu dạng in-ear monitor kiểm soát âm thanh khi hát. Nó tránh khỏi các tập âm bên ngoài ví dụ tiếng ồn của khán giả này, hoặc là nhạc xung quanh của loa. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng tai nghe này với việc livestream thì các bạn đeo tai nghe này để kiểm soát âm thanh và hát nó sẽ tốt hơn. Thì ở đây mình đang đeo mẫu KZ HBB DW6S và bên cạnh mình thì nó sẽ có một cái in-ear monitor của Audio Technica đây thì kiểu dáng của nó sẽ như thế này Đấy, khá là sang trọng và tinh tế thì ở đây là một loại tai nghe tầm trung và một loại tai nghe cao cấp giải frequency của con Audio Technica này là 5Hz cho tới 25 kHz thì giải âm thanh đó thì nó sẽ từ giải trầm cho tới giải cao thì mình sẽ nghe đầy đủ hết chi tiết giải tần số đó và nghe nó tốt hơn còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu cho mình một cái tai nghe như thế này dùng để livestream hoặc là hát bạn có thể sử dụng nghe nhạc bằng một cái rắc chuyển nếu như các bạn sử dụng iPhone hoặc là pc thì mình chỉ còn cắm một cái rắc chuyển như thế này và mình cắm vào điện thoại và như thế mình có thể nghe nhạc được rồi nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì hãy liên hệ đến số điện thoại 0926464549 hoặc là trang web bellstudio.vn